À, chào các bác nhá à, Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác chi tiết về cái túi đựng gà mồi Phục vụ cho anh em chơi đam mê chơi gà mùa gà 2017-2018 nhá à, Cái túi đựng gà mồi này ấy, là chất liệu vải của nó là bằng vải kaki này Vải kaki Màu của nó là màu ngụy trang Đây là màu lá cây khô à, Hoặc là có màu lá cỏ khô nữa nhá Lá cỏ khô thì sẽ như thế này đấy là cây khô là khoảng khô đó là màu ngụy trang à, phía trong này này là lót một miếng vải à, rất dày cho con gà nó êm chống bị sơ nông sang nông nhá à, có ba khuy bấm để cho nó tạo ra ô thoáng này hai cái đai này là hai cái đai để cài cọc cắm đấy, cài cọc cắm bên này thì có thêm một cái ngăn nhỏ có một ngăn nhỏ để các bác hãy đựng một cái đồ gì đấy nhỏ nhặt ở trong này bỏ được trong này nhé đấy ở ờ, phía đây là phía trước dán ừ, đầu này thế là mình sẽ dán nó lại dạ, đâu dạ, dạ, anh ai của anh số hai của anh à, mỗi ờ, các bác khi mua hy vọng cuối cùng à, mua cháu tao gọi à, cả đưa đưa đưa tao thằng cháu gọi bảo gì cả mình, à, các bác à, mua chắc nó bảo là ấy gà mồi thì sẽ được uh, bên shop tặng miễn phí cho các bác một cây uh, cọc inox để cắm nhá cọc inox cắm dây nọc gà thì cái cọc inox này là do chính tay tôi gò tôi làm đấy à, tặng các bác tuy rằng nó không được đẹp lắm nên các bác cứ thông cảm nhé tự tay ngò tự tay hàn cái này thì hàn bằng hàn điện thôi thì nó sẽ không được nuột nà bằng ờ, hàn hơi hàn khí đâu thì các bác thông cảm thôi đây mỗi bộ ờ, một cái rổ sẽ được tặng cho các bác một cái còng cắm như thế này rồi rồi thế đây giỏ này là giỏ dạng đếm vuông dạng cứng khi mình thả con gà vào ấy là nó sẽ đứng được nhé nó không có bị nổ đây à, vào đây tí này đây vào giỏ nhá đầu xuống đầu xuống con này thì nó cũng ờ, ít được đi rừng nó không được quen ờ, vào giỏ lắm nhưng còn khi các bác mà gà mồi chiến mà đi rừng quen ấy thì là, là cho vào nó dễ dàng hơn Đấy. Ờ, rất chi là vừa vặn và xinh xắn cái này mà mối những con mồi sung ấy mà các bác muốn ờ, thử xem ngoài có bổi không thì việc mở cái miếng giá này ra cho nó thò đầu ra này Đấy. là con nào sung là nó sẽ gáy luôn nhá thì mình sẽ xác nhận được rằng là khu vực gần đấy có bổ hay không là mình kéo khóa ra thả ra là chơi luôn Đấy. mỗi một cái túi là có tặng thêm một cái cọc cắm như này đây các bác lưu ý nhá cọc, cọc à, túi này là túi dạng đế vuông túi cứng nha túi đế vuông túi cứng nha à, khi để này này con gà sẽ đứng được nó không có bị đổ đấy nó đứng được nhá không phải là như cái dạng là túi đế tròn mềm thả ra một cái là con gà nó nập tròn vo luôn thì cái đấy là một số anh em hỏi nhưng mà shop không kinh doanh đây các bác à, cho anh đeo vào đây rồi con bên này thì các bác đó, là anh em đi rừng thôi bật vâng, ra là nó gáy hôm nọ anh lấy hai cái loa cái này nó rất chi là thoải mái nhá Đấy, rất rộng rãi và thoải mái thế bên ngoài cái uh, túi à, gà mồi ấy thì là bên shop còn nhiều sản phẩm khác để cung cấp cho anh em như là à, túi túi đựng bổi này túi đựng bổi à, dây uh, xích chân dạ. dây xích chân nhé hai cái loa chết dây xích chân rồi các bác cần sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại à, shop và đặc biệt nữa là shop cung cấp uh, loa mồi nhá loa mồi bẫy rất nhiều các loại mẫu loa để cho anh em uh, chơi nhá đây là anh các bác nhìn thấy đây trên giá trên kệ rất nhiều các mẫu loa điều khiển từ xa cho các bác uh, Ờ, đam mê chơi nhá các bác cần mẫu nào thì cứ liên hệ trực tiếp với shop à, hoặc là các bác liên hệ mới lại à, ờ, số điện thoại đây kết bạn zalo facebook người để cập nhật được những cái hàng mới nhất mà shop giới thiệu cùng với anh em nhá rồi xin uh, chân thành uh, cảm ơn anh em hẹn uh, gặp lại các bác à, ở trong những video sau nhé rồi vâng, xin chân thành cảm ơn hẹn 400 à, Xin chào và hẹn tạm biệt. Vâng, vâng. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video sau nhé. Đây nhà mình thì có con gà này gọi là chơi vui thôi. FN rồi. Rồi cho vâng, vâng, vâng. quay cho các bác xem một chút. Rồi xin cảm ơn nhé. Xin chào.